Thân chào quý vị các bạn. À, như đã hứa từ tối hôm qua thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn một cổ phiếu khá là hấp dẫn trong thời điểm này. Đó là cổ phiếu Đông Hải Bến Tre. À, đây là cổ phiếu chuyên sản xuất các sản phẩm về giấy, bao bì giấy và à, những cái sản phẩm khác. Tuy nhiên thì việc mà một cái công ty sản xuất giấy này trong thời điểm này thì có những ưu điểm và cái nhược điểm gì trong thời gian tới thì để chúng ta hiểu rõ được xem là chúng ta có mua hay là bán hoặc là có những góc nhìn như thế nào với cổ phiếu này thì các bạn ừ. hãy nên xem hết các video này để các bạn có một cái nhìn khách quan hơn à, thứ nhất là chúng ta sẽ nói về Đông Hải Bến Tre thì có lẽ chúng ta sẽ thấy rằng cái đặc điểm chính của cái cổ phiếu này đó là trong thời gian vừa qua thì đặc biệt là chúng ta thấy là có một cái nhà máy mới đưa vào hoạt động và khi nhà máy mới đưa vào hoạt động thì thường là chúng ta thấy là sẽ có cái tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận ở mức cao cái việc mà tạo ra mức độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu ở mức cao đấy là những cái ưu điểm mà chúng ta cần phải nắm rõ được thì về kế hoạch của doanh nghiệp trong năm 2020 thì chúng ta thấy rằng là cái kế hoạch khá tham vọng đó là doanh thu thì 2.338 tỷ và lợi nhuận uh, trước thuế là hơn 200 tỷ đồng à, thông thường thì những cái kế hoạch này bao giờ cũng sẽ thấp hơn so với kế hoạch thực tế mà công ty đề ra bởi vì thường công ty bao giờ đưa thấp hơn để thứ nhất là nếu trong trường hợp mà không may thị trường có những cái khó khăn nhất định thì ban hội đồng quản trị sẽ không uh, bị uh, thất thất hứa với cổ đông thứ hai là khi mà nó vượt kế hoạch thì thường là ban hội đồng quản trị uh, sẽ được là tặng thưởng rất là nhiều đây là những cái mà chúng ta cần lưu ý là khi mà kế hoạch các công ty bao giờ đưa ra cũng vậy hoặc là các uh, chuyên gia phân tích kỹ thuật à, xin lỗi uh, phân tích cơ bản thì bao giờ cũng đưa ra những cái, cái à, kết quả kinh doanh thường là thấp hơn dự báo rất nhiều à, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn về một số góc nhìn khác đó là à, về ROE đúng không ROE của cổ phiếu này năm 2019 thì hiện tại nó là 16,24 phần trăm tức là như này là khá là thấp so với thường là cổ phiếu khoảng 21 phần trăm trở lên thì nó mới là ok à, chúng ta xem ờ, một số các chỉ báo khác à, nữa thì trước khi mà chúng ta sẽ nói phần này thì bây giờ chúng ta sẽ nói về xu hướng cổ phiếu bởi vì à, chúng ta cần phải nắm rõ được xu hướng cổ phiếu trước khi mà chúng ta phân tích uh, chuyên sâu về cơ bản cổ phiếu bạn biết rằng là vì sao chúng ta lại phân tích về xu hướng cổ phiếu trước ạ bởi vì uh, thông thường khi mà các bạn phân tích về cơ bản thì nó có một số đặc điểm như sau thứ nhất là có nhiều cổ phiếu cơ bản rất tốt nhưng nó không tăng nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải phân tích về xu hướng thì khi mà chúng ta nắm xu hướng chúng ta phân tích quay trở lại cơ bản thì bao giờ chúng ta đỡ mất cái chi phí cơ hội ở đây chúng ta sẽ thấy xem xét về xu hướng cổ phiếu thì chúng ta thấy là uh, một xu hướng cổ phiếu tăng rất mạnh trong uh, từ năm 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nếu chúng ta đầu tư cổ phiếu này giả sử như là năm 14 thì rõ ràng cái lợi suất hơn Vinamilk rất nhiều đúng không ạ tức là nếu chúng ta tính về cổ phiếu Vinamilk thì chúng ta thấy là cái cổ phiếu này có lợi suất là tỷ suất lợi nhuận sẽ cao hơn rất nhiều đúng không bởi vì uh, nếu cái giá của nó là giá 5 thì bây giờ là 46 rồi thì rõ ràng là chúng ta thấy là đây là một cái cổ phiếu thực sự là trong cái xu hướng tăng thời gian rất dài đây thì một cái trend tăng rất là lớn nên các bạn biết rằng là có thể một ai đó nói các bạn mua ở đây và đến đây lãi rất lớn hoặc là mua năm 2014 thì đến bây giờ là lãi hàng bao nhiêu trăm phần trăm rồi đúng không nghìn phần trăm rồi thì cái việc như như này thực ra là nó giống như chúng ta nói ngược lại ấy, thì ở đây ờ, Dũng không ờ, muốn chia sẻ kỹ hơn về cái cái xu hướng trước đó mà chúng ta cần quan tâm uh, chia sẻ cái xu hướng ngắn hạn trong thời gian tới sẽ diễn ra như thế nào thì ở đây chúng ta xem là xu hướng ngắn hạn trung hạn và dài hạn trước hết chúng ta thấy thấy là cái cổ phiếu này đã vượt qua đỉnh 52 tuần à, đây là cái đỉnh 52 tuần và chúng ta nhìn thấy là một cái đỉnh rất là là chắc chắn ở trước đó thì đây chúng ta thấy là cổ phiếu tại thời điểm này đã vượt đỉnh trong hai tuần thứ hai nữa chúng ta nhìn thấy xu hướng về dài hạn tức là SMA gì ạ à? SMA 200 đang xuống lên SMA 150 cũng đang nằm xuống đi lên và đặc biệt là SMA 50 cũng đang ở xu hướng tăng rất là mạnh trong xuống lên tức là chúng ta thấy là trung hạn ngắn hạn và dài hạn đang là những cái tín hiệu tích cực đấy là cái đầu tiên chúng ta cần lưu ý cái thứ hai nữa là khi mà cổ phiếu này à, với đặc điểm như vậy thì chúng ta gọi là cổ phiếu đang trong đoạn 2 và chúng ta biết rằng là khi mà cổ phiếu đang trong đoạn 2 thì đó là một cái xu hướng tức là cổ phiếu bắt đầu nó bước vào một chu kỳ tăng tốc giai đoạn à, tăng rất mạnh nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta nắm rõ được cổ phiếu đang ở đoạn 2 đó là cái cổ phiếu mà chúng ta sẽ đưa vào tầm ngắm hay là la radar để chúng ta quan sát tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy là cái cổ phiếu tại thời điểm này thì nó cao hơn cái đáy chúng ta gọi là cái đáy 52 tuần đáy 52 tuần chúng ta nhìn thấy là nếu chúng ta quan sát đáy 52 tuần và tháng 10 ở đây thì rõ ràng 30 đến 46 này thì rõ ràng nó cao hơn rất nhiều đúng không ạ Ok đúng không ạ Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là việc mà cổ phiếu đang uh, có xu hướng trung hạn ngắn hạn dài hạn và nó vượt qua cái đáy là đáy 52 tuần đây là cái đáy 52 tuần rất là xa thì cho chúng ta thấy là cái xu hướng khá là chắc chắn đúng không khá chắc chắn đây là xu hướng rồi chúng ta chỉ quan tâm xu hướng thôi đây là cái điều kiện quan trọng nhất cái điều kiện cần để chúng ta biết rằng là chúng ta có nên đầu tư cổ phiếu hay không à, tại vì nếu mà cổ phiếu mà nó không có điều kiện ừ, như này thì có thể là chúng ta sẽ à, phải quan sát lại xem là nó là sóng hồi hay là sóng à, trong xuống tăng à, tiếp theo chúng ta sẽ xem là cái chất xúc tác của cổ phiếu này thì bạn biết rằng là trong phân tích thì chất xúc tác về cơ bản cổ phiếu này chúng ta biết rằng là nó có một cái nhà máy mới đi vào hoạt động nhưng tuy nhiên thì nó đang uh, gọi là full công suất và quan sát về chúng ta gọi là báo cáo quý trong những quý gần đây thì chúng ta thấy là xu hướng đang giảm tức là cái khả năng cổ phiếu này có lẽ là sẽ không khả năng tăng mạnh nữa và quan trọng là chúng ta thấy là các xu hướng ở các quý thì đang có xu hướng giảm dần đây chúng ta thấy là quý 1 là 89 89 tỷ quý 2 là 78 tỷ và quý 3 là 68 tỷ đúng không và tuy rằng là quý 3 so với quý 1 à, quý 3 so với quý 3 năm 2019 thì uh, cũng là cao rất cao khoảng hơn hơn hai lần đây là khoảng 29 tỷ đúng không quý 3 năm 2019 là 29 tỷ đây là so với cùng kỳ thì nó cũng cao hơn thì ở đây chúng ta biết rằng là năm 2020 này thì thực tế chúng ta quan sát ở đây nó đang có một cái bước là tăng đột biến như từ quý 4 này trở đi này thì chúng ta thấy là nó đang có xuống giảm dần nên cái việc cổ phiếu này có thể đây là một giai đoạn cuối một chu kỳ các bạn lưu ý nhé có thể đây là một giai đoạn cuối của chu kỳ bởi vì à, tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận trong các quý đã đang có xuống giảm so với cùng kỳ thì nó có xuống tăng nhưng so với các quý trước đó thì đang xuống giảm nên cái việc mà cổ phiếu này trong đầu tư thì chúng ta cần phải lưu ý bởi vì các bạn thường là các bạn tính là tính ở những cái xu hướng dài hạn hơn nhưng với phương pháp của DVD thì chúng ta sẽ xem là cái quý hiện tại quý 3 này so với cùng kỳ và so với quý trước quý trước xem nó có nó tăng trưởng mạnh không thì so với cùng kỳ nó tăng rất mạnh như so với quý trước nó đang giảm hoặc là các quý liền kề đây đang giảm nên về cơ bản thì với những cái nhịp tăng trong thời gian tới thì trong trường hợp uh, nó đạt yêu cầu thì chúng ta cũng chỉ mang tính chất là đầu tư ngắn thôi chứ không thể đầu tư dài hạn được bởi vì rõ ràng là nó không đang cho chúng ta một cái cái góc nhìn tức là mang tính chất là xu hướng tăng ở đây tiếp theo chúng ta sẽ quan quan sát đó là lợi nhuận lợi nhuận đây chúng ta là lợi nhuận trước thuế ở đây thì chúng ta lấy là 200 tỷ đúng không 200 tỷ so với mà kế hoạch họ đưa ra đúng không lợi nhuận sau thuế công ty mẹ thì chúng ta đã thấy là cổ phiếu đã gần như đã đạt cái ờ, gì à, lợi nhuận để ra đúng không gần như đã đạt rồi Đấy, đây là 6 Đấy, đạt đã đạt rồi đấy ạ thế thì khi mà cổ phiếu đã đạt uh, lợi nhuận đề ra trong một năm như vậy thì thực sự cái dư địa năm của quý 4 nữa sẽ chúng ta thấy là là cái dư địa của tăng trưởng thôi thế quan trọng bây giờ chúng ta thấy rằng là một cổ phiếu khi mà cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ở đây đang là gì ạ à? đang xuống giảm doanh thu thì có thể là chúng ta đang thấy là cái quý lại quý ba này có xuống tăng nhưng tuy nhiên lợi nhuận xuống giảm thì chúng ta cần xem xét thêm những cái ở ờ, thời gian nữa bởi vì nếu mà phân tích theo kiểu về cơ bản như thế này thì rõ ràng về tốc độ tăng trưởng này nó đang không hỗ trợ chúng ta thế thì ở đây chúng ta biết rằng nếu tốc độ tăng trưởng này về quý nó có sự tăng gấp đôi nhưng về xu hướng thì đang giảm thì chúng ta có nên mua hay không thì cái việc mà quý có sự giảm giảm so với quý trước đó và ở đây chúng ta thấy là doanh thu về so với cùng kỳ thì nó lại tăng gấp đôi thì chúng ta có lẽ phải cần thêm những cái quý tiếp theo để và xem là những chất xúc tác nào có thể tạo ra sự tăng trưởng đột biến trong những cái thời gian tới à, tuy nhiên thì việc mà cổ phiếu đang có dòng tiền lớn tham gia vào thì chúng ta vẫn có cơ hội để chúng ta tham gia vào những cái thời điểm chúng ta có những thời điểm then chốt thì trước khi mà chúng ta nói về cái thời điểm then chốt thì các bạn có thể quay trở lại xem một cái uh, biểu đồ như sau đây là một cái biểu đồ mà các bạn có thể quan sát ở đây nếu các bạn xem thì các bạn sẽ thấy rằng điều gì đang diễn ra với cổ phiếu này thì thứ nhất là chúng ta gọi là một cái mẫu hình này Dũng đã đã chia sẻ khá là nhiều rồi à, khi một cái cổ phiếu đi lên á, thì giai đoạn đầu nó sẽ có một cái dạng phân phối chúng ta gọi là những quá trình phân phối biến động rất mạnh ở đây đây chúng ta gọi là BC đó là có quá trình quá mua đấy và nó sẽ có quá trình test đỉnh và nó tạo ra những biến động rất lớn ở đoạn đầu và sau khi mà test đỉnh tức là chúng ta gọi là nó sẽ phân phối một lượng lớn các cổ phiếu mà nhà đầu tư cá nhân chúng ta đang mua ở đây trước khi mà họ tiếp tục thu gom một cái lượng cổ phiếu nữa ở trong cái giai đoạn tích lũy này thế thì có một số trường hợp thì cổ phiếu sẽ giảm rất mạnh ở đây rất giảm rất mạnh ở đây tuy nhiên thì cổ phiếu này uh, theo quan sát thì nó đã đã bước vào một cái giai đoạn tích lũy thêm đó là một quá trình mà ở đây chúng gọi là một dấu ấn tức là tăng rất mạnh sau đó thì siết chặt để tăng rất mạnh siết chặt đấy, đây đây là siết chặt và trong quá trình tích lũy rất là tốt và bây chúng ta đang đợi một cái quá trình là bứt phá vượt đây, đây là quá trình bứt phá vượt thoát ra kênh đây là bứt phá vượt qua kênh thì những cái cái mẫu hình này hay là những cái cổ phiếu dạng này đây chúng ta đang có thể quan sát đây đây là những cổ phiếu dạng này thì chúng ta đang cần một cái cây để nến ở ờ, khối lượng lớn và giá tăng mạnh ở đây đây là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý đây cũng là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý để chúng ta có thể mua vào trong đoạn này bởi vì khi mà mua trong đoạn này thì độ rủi ro sẽ là cực kỳ thấp bởi vì thứ nhất là nó đã có một cái vùng hỗ trợ rất mạnh đây rồi và đây chính là cái xu hướng để cổ phiếu có thể vượt thoát gia tăng thì cổ phiếu này thì chúng ta cũng thấy tương tự như vậy ờ, khi mà nó đã vượt qua quá trình tích lũy tăng vượt qua 52 tuần thì nó đã có đây đây là một quá trình giao động rất mạnh ở đoạn đầu đây chúng ta thấy không dao động rất mạnh và sau đó thì nó có quá trình bứt phá đây chính là quả bứt phá hay là dấu ấn và trong dấu ấn này thì nó tạo ra những cái quá trình siết chặt uh, là nhớ siết chặt khối lượng rất là cạn kiệt khi mà cổ phiếu khối lượng rất cạn kiệt như này thì chúng ta thấy rằng là một cái điều cực kỳ là quan trọng để cho một cái cổ phiếu bắt đầu đi lên à, thứ nhất là đi lên thì ờ, với giai đoạn này thì các bạn có thể thấy rằng là việc vượt thoát ra cái vùng khoảng độ 4850 những cổ phiếu khi mà vượt thoát ra cái vùng 50 thì thường nó để nó lên đến 60 hoặc nhiều hơn một cách đơn giản và rất là nhanh chóng nên chính vì vậy thì để đảm bảo cái điều kiện an toàn thì các bạn đợi cái cổ phiếu này nó vượt qua, cái đỉnh này nó khoảng 47 đây là 47 vượt thoát ra cái đỉnh này trước khi các bạn mua vào với khối lượng lớn lượng lớn ở đây là gì ạ nó khoảng độ 7 ít nhất là khoảng đến 10 rưỡi 9 đến 10 rưỡi thì cái lượng cổ phiếu nó phải lên đến 700 à, nghìn hoặc là hơn thì càng tốt những cổ phiếu mạnh nhất là nó sẽ phải vượt qua cái đỉnh tức là cái đỉnh này tức là khối lượng nó phải vượt qua cái đỉnh này đỉnh này ở đây chúng ta thấy là khoảng một triệu sáu gì đấy đấy một triệu sáu cổ phiếu càng cao nữa các bạn nhá nó phải vượt qua cái đỉnh này càng cao càng tốt với giá phải tăng mạnh thì lúc này các bạn mua vào thì chiến lược mua vào thì các bạn mua từng phần khi mà cổ phiếu đang ở vùng này có dấu hiệu vượt thì các bạn có thể mua tức là khi mà có dấu hiệu vượt ở cái vùng uh, giá 47 thì các bạn có thể mua khoảng độ 30 à, phần trăm 30 phần trăm 30 phần trăm khi bắt đầu có dấu hiệu vượt và từ cái quá trình vượt đến khoảng 5 phần trăm khoảng 5 phần trăm thì các bạn có thể từng bước giải ngân cho bằng bằng hết cái số lượng cổ phiếu các bạn à, có ý định mua à, thì cái việc mà khi các bạn mua trên vùng này thì đầu đầu tiên các bạn thấy rằng là có một số trường hợp nó sẽ test lại cái vùng này có một số trường hợp test lại vùng này thì thực tế uh, cái việc test lại nó chuyện bình thường đó đây là một số trường hợp tuy nhiên thì cái việc mà test lại thì nó vẫn cho chúng ta cái độ an toàn rất cao bởi vì phía dưới này là vùng hỗ trợ rất là mạnh khi khối lượng đây là cạn kiệt cái thứ hai là khi mà nó bùng nổ nó vượt qua cái cái vùng kháng cự này thì thường cổ phiếu sẽ tăng ngay và chúng ta không phải đợi bất cứ cái cái cái thời gian đợi trở đấy nữa nên việc mà cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là nó vượt qua cái đỉnh này đây chúng ta gọi là một các cái đỉnh này với khối lượng lớn khối lượng lớn đây nó khoảng độ một triệu sáu đến 2 triệu trở lên thì càng tốt và chúng ta tính cái khung thời gian từ chín rưỡi đến uh, ờ, 10 rưỡi 30 tức là cái 10 giờ 30 và chúng ta quan sát xem là cái SMA đây khối lượng trung bình SMA 50 của nó là khoảng độ gần 700 từ 689 này thì nếu khối lượng của nó đạt được khoảng độ 600 là tuyệt vời ạ lúc đấy chúng ta có thể giải ngân một cách thấy là an toàn và chúng ta thấy rằng là cái việc mà cổ phiếu nó đã, có vùng hỗ trợ rất là mạnh ở phía dưới này vậy đang trong xuống đi lên kết quả kinh doanh thì so với quý 1 năm 2019 ờ, khá tốt tuy nhiên thì đây là cái sóng này thì chúng ta cũng chưa biết là quý 4 nó diễn ra như nào nên dạng cổ phiếu này chúng ta chỉ đầu tư gọi là ngắn thôi bởi vì cái quá trình tích lũy này nó cũng là tương đối ngắn nên để đạt được cái tốc độ lợi nhuận khoảng 20 phần trăm tức là chúng ta tính là 15 đến 25 phần trăm là có lẽ là chúng ta chốt là ok ạ cổ phiếu này nếu về góc độ nào đó tích lũy như thế này chúng ta không nên đầu tư dài hạn nhé các bạn không nên đầu tư dài hạn về tích lũy tốc ngắn thì nó không đi xa được nên đạt được cái lợi nhuận khoảng trung bình là 20 phần trăm là chúng ta có thể chốt được và rõ ràng là một thời gian ngắn của một hai tuần mà cho nó kiếm được hai phần trăm thì nó là rất tuyệt vời đúng không ạ bởi vì chỉ cần 3,6 lần như vậy là chúng ta đã lãi được một trăm phần trăm và những cái cổ phiếu này còn rất là nhiều nên Dũng sẽ từng bước để chia sẻ với chúng ta những cái cổ phiếu tuyệt vời như này thế thì cái quan trọng nữa là khi mà cổ phiếu mà nó lãi khoảng độ bao nhiêu 15 ờ, đến 20 phần trăm hoặc 25 phần trăm thì các bạn bán có thể bán từng phần khoảng bán là 20 phần trăm một hoặc là 15 phần trăm 10 phần trăm một vì sao chúng ta phải bán từng phần bởi vì khi mà chúng ta bán được phần thì chúng ta không bị áp lực phải chốt tại vì nếu cổ phiếu mà các bạn bán ra nó vẫn còn tiếp tục lên bạn sẽ không thấy bị tâm lý hoặc là khi mà cổ phiếu nó lên 15 16 phần trăm nó bị rơi thì các bạn cũng đã chốt được một phần lợi nhuận rồi thì chúng ta cũng không có cái kỳ vọng quá cao khi mà chúng ta đợi ờ, cổ phiếu phải lên đến 20 phần trăm chúng ta bán tại vì có rất nhiều cổ phiếu lên đến 15 16 phần trăm do yếu tố thì chung nó không tốt nó giảm xuống thì rõ ràng là chúng ta sẽ mất cái chi phí cơ hội à, tiếp theo nữa là một số các bạn ấy hỏi là sử dụng mã ACD thì những cái cái mã ACD nó rất là chậm các bạn nhớ nhận nó rất là chậm nên chính vì vậy thì nhiều lúc là mã ACD có thể đây nó cắt và sau đó nó lên và thứ hai nữa là uh, chúng ta sử dụng ờ, RSI thì thường thì những cái cổ phiếu mà nó đang tích lũy thì RSI nó bao giờ cũng xuống giảm lại xuống giảm và thường khi mà nó tăng có thể nó vượt 80 thậm chí là uh, cao hơn và chúng ta thấy nó cao quá chúng ta bán những cổ phiếu vẫn tăng nên nhiều lúc chúng ta so sánh và đo lường RSI ấy, nó rất là là là không chắc chắn với chúng ta nên chính vì vậy thì các bạn lưu ý cho Dũng là việc chúng ta sử dụng ở đây đó là chúng ta nên sử dụng khi mà cổ phiếu đã lên đến đỉnh thì thường là một là khối lượng nó tăng rất mạnh à, thường là khối lượng nó tăng rất mạnh các bạn thấy là những cổ phiếu mà tạo đỉnh ấy, thì khối lượng nó tăng rất mạnh đấy đây là những cái khối và nó tăng khoảng 20% từ đây chúng ta tính được khoảng 20% là nó kết thúc chu kỳ nên chúng ta không có quá phải kỳ vọng làm gì cả tại vì những cái cổ phiếu mà nó đã tăng đến đỉnh này nó tạo ra khối lượng rất là lớn và chúng ta thấy từ những cái đèn như này nó lên khoảng 20 phần trăm rồi thì chúng ta có thể bán được chứ không phải nhất thiết là phải đợi gãy đường SMA để 20 đây nếu lúc này nó gãy rồi ạ có nhiều lúc nó gãy như này chúng ta thấy rằng là chúng ta mất rất nhiều cái cái cái cái, cái uh, tâm lý vào đây bởi vì chúng ta phải đưa ra một cái công cụ nào đó để chúng ta xử lý thì đây là cái cách mà chúng ta gọi là lướt sóng ngắn à, vì vì cổ, cổ phiếu này xu trung hạn dài hạn thì tốt nhưng rõ ràng lợi nhuận xu hướng lợi nhuận thì đang có xuống giảm tức là chúng ta thấy là cổ phiếu đã phun công suất mà lợi nhuận không có xu hướng tăng thì ở ờ, đây chắc là chi phí nó cũng đã bắt đầu có sự gia tăng như vậy thì rõ ràng là cổ phiếu này cũng không phải là cái mức để chúng ta đầu tư quá lâu dài nếu mà nó không có một cái chất xúc tác nào mới trong thời gian tới thì ở đây chúng ta thấy là nếu cổ phiếu trong trường hợp xấu nhất chẳng hạn chúng ta mua giá bao nhiêu giá 467 47 đấy ạ mà nó bị lỗ chẳng thì các bạn uh, đặt ra một cái điều kiện đó là nếu mà các bạn lỗ khoảng độ 4% thì các bạn bán 30% tức là nếu ở đây Dũng luôn luôn nói là trong cái 10.000 ờ, cổ phiếu thì các bạn bán khoảng độ 3.000 và tiếp tục nếu cổ phiếu lỗ 6% thì các bạn bán tiếp 3.000 nữa tức là khoảng 30% và nếu cổ phiếu của bạn à, giảm sâu tức là giảm đến 8% thì các bạn sẽ bán số còn lại tức là chúng ta sẽ thấy rằng là bán 4 ờ, 4.000 nữa tức là chúng ta là bán 40% thế thì, thì thì sao chúng ta lại cần phải cắt lót nếu mà nó không đạt yêu cầu của chúng ta bởi vì chúng ta mỗi một cổ phiếu mua như này thì thường chúng ta lãi khoảng 20 phần trăm và trong trường hợp xấu nhất dạng như này chúng ta lỗ khoảng 7 phần trăm thì rõ ràng là ba lần đầu tư chỉ cần một ờ, hai uh, lần sai đấy chúng ta vẫn có lợi nhuận đúng không ạ hai lần sai chúng ta lợi nhuận và thứ thứ hai nữa là nếu cổ phiếu giảm sâu thì có thể nó giảm 10 phần trăm thậm chí giảm 20 phần trăm chúng ta có thể bị lỗ ở ờ, trong đầu tư cái phương pháp của Dũng thì không bao giờ chúng ta mua bắt đáy Dũng không bao giờ mua bất đáy hoặc là mua ở những vùng giá giảm như này bởi vì thứ nhất là rất ít khi cổ phiếu khi mà nó rơi này nó lại tăng lên nữa hoặc là những cái vùng giá giảm này nó sẽ gặp rất nhiều rủi ro nên việc mà chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta chỉ mua khi mà nó tạo ra chen lên xuống lên và đây là một cái mẫu hình thực sự rất là phổ biến trong cái việc ờ, đầu tư đặc biệt là Việt Nam thì những cái mẫu hình này Dũng có thể chia sẻ cho chúng ta ờ, một góc nhìn khác đó là cổ phiếu TCM cũng đã xảy ra khá lâu rồi đây ạ các bạn sẽ thấy rằng là chỉ mua khi mà nó có sự hình thành mẫu hình đây chính là những cái mẫu hình như thế này thì các bạn sẽ mua ở những cái vùng này Đấy, hoặc là mua thêm những vùng này chứ tuyệt đối hay là mua ở những vùng này nhưng tuyệt đối không mua ở trước đó bởi vì mua trước đó thì nhiều trường hợp cổ phiếu không lên mà thậm chí giảm rất mạnh và tránh tình trạng chúng ta mất tiền ở đây là những cái phần mà chúng ta cần lưu ý trong cái việc đầu tư của mỗi chúng ta và đây cũng là một cái mẫu hình khá là phổ biến nếu chúng ta để ý một cổ phiếu GTN thì chúng ta có thể quan sát được tuy nhiên thì để phân tích ờ, những cái cổ phiếu uh, riêng lẻ như này thì có lẽ các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta cần phải nhiều thời gian hơn trong việc phân tích một cổ phiếu nên khi mà cổ phiếu nào đó mà nó đáp ứng được những yêu cầu mà Dũng đề ra thì Dũng sẽ uh, cố gắng làm những cái video để chúng ta có thể có những góc nhìn một cách khách quan nhất trong việc đầu tư của mình một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi cái video này của Dũng trong cái buổi sáng ngày nay. Nếu các bạn thấy là những cái video mà của Dũng thấy là thực sự là có ích cho quý vị các bạn thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để tiếp tục vào tối nay hoặc là sáng mai Dũng lại có những video ờ, tuyệt vời như này Dũng chia sẻ thì bạn sẽ là những người nhận được cái thông tin đầu tiên tránh tình trạng là chúng ta bỏ lỡ cơ hội trong uh, chiến lược đầu tư của mình À, cuối cùng thì xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi lắng nghe chia sẻ của Dũng trong cái buổi sáng hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều.